quý vị nghe ca khúc Huế tình yêu của tôi nha tiếng hát của Phương đến từ Bà bằng Bình Dương nhá à. một giọng ca để đời Yeah, they were there đã, đôi lần đến với quê mộng mơ tôi ôm ngọc môn tình yêu nhiều ngọt vẻ đẹp huyền chẳng nơi nào có được nét dịu dàng phá dần trầm tư chân sâu lặng họ lời huế của ta sao có huế ngọt ngào còn vang tiếng ca huế cũng hát thân bình khổ mặn nồng ơi huệ của ta ta có vẻ tự hào còn văn chiến công sẽ đi lên kiên cường lòng hỡi huế xin viết tặng bài ca người tròn tình ta về huế thương yêu rồi ra nếu không hát hết bài chưa hết hết bài thôi hát một bài lâu lắm không hát được bài chưa? hết nửa bài à được rồi trời ơi chỗ đà từ lần đến với huế mong mơ tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt vẻ đẹp huế nắng núi lao mùa được lẽ dịu dàng mà lòng chầm tư lối tâm trầm sâu lặng là ơi huệ của ta ta không dạ. còn lặng tiếng ca ơi huệ của ta chọn tình ta về hát đi đúng ca hát đi hát cái mình rượu đấy mở hai mi là ru đấy giờ mở cái là hát mở hai mi cà ru là nó không vào được đấy giờ chú giờ giờ, giờ chú hát